Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình nhé Hôm nay mình tiếp tục lên cho anh em quả kèo với số vốn là 4M nhé Thì anh em ờ, xem video thấy video hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh nhé để ủng hộ cho tinh thần của mình nhé Ở ờ, tiếng này thì mình vào sắp đôi anh em nhé Đây, <coughs> hôm nay mình chiến với con chiến với số vốn là 4M anh em nhé thì anh em cùng nhau xem video xem với 4M này thì theo cách chơi của mình thì có thể thắng được bao nhiêu anh em nhé. Ok, tiếng đầu tiên là húp anh em nhé. <coughs> tiếng này mình vào lẻ anh em nhé. Tiếng này bắt bị lẻ anh em ạ. Hai chất một lẻ này, cầu đang chạy là một lẻ hai chất một lẻ hai chất nha anh em nhé. Cầu này theo cầu để đánh lẻ anh em nhé. Ok, tiếng này hút lẻ anh em nhé. Ok, hút lẻ luôn, ngon. Ok, Minh Phạm nhá. Ok, Thành Long. Ok, Huy Đoàn nhá. Ok. Ok, 15 anh em đang ờ, trong nhóm đang hút nhá, đang đánh theo mình nhá. Đây. Minh Thành à? hút 3M ok em nhé đây anh em trong nhóm này cứ đánh theo mình nhá mình đánh tay nào thì anh em vào tay đấy anh em nhé thế này tiếp tục vào lẻ anh em ạ thế này mình đang nghĩ là cầu dài là sẽ bẻ anh em nhé cầu dài đang chắc chắn là sẽ bẻ anh em ạ ok thế này lại hút tiếp anh em nhé À, anh em nào xem video của mình thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Còn những anh em nào đang xa bờ hay là đang ờ, mới tập chơi thì chủ động inbox cho mình nhé anh bước vào zalo cho mình nhá zalo mình có để số trên màn hình nhá zalo có để số đấy thì anh em chủ động uh, inbox vào zalo cho mình nhá thì mình sẽ cho anh em vào nhóm nhá thì anh em nào đang thua tha thì mình đánh tay nào thì anh em vào tới đấy nhá tính này vào sắp đôi anh em nhá ok anh em ok ok sâu đóm nhá ok tiếng này vào sắp đôi anh em nhá ok tiếng này hút tiếp anh em nhá anh em nào đang ờ, nợ nần hoặc là đang ờ, xa bờ hoặc là mới tập chơi nhé chủ động kết bạn vào zalo cho mình nhé thì mình sẽ cho anh em vào nhóm rồi đánh cùng mình nhé mình đánh tay nào thì anh em tay thì anh em theo tay đấy nói theo tay đấy tiếng này đi chắt nhá 15 20 anh em trong nhóm là tiếng này theo chắt nhá nó sắp đôi nữa anh em ạ nó sẽ đôi cho chắc ok tiếng này húp tiếp nha anh em nhé tiếng này húp tiếp rồi anh em ạ anh em nào đang đận đần, đang thua tha nhé thì chủ động kết bạn vào số zalo trên màn hình nhé thì mình đưa anh em vào nhóm mình nói luôn là nhóm hoàn toàn miễn phí nhé không lộc trước lộc sau đâu anh em cứ tự tin mà vào nhé kể cả số 4 từ 100 200k anh em cứ tự tin mạnh mẽ mà vào nhé 100 200k hoặc là 1 triệu 2 triệu anh em nhậu cũng hết anh em ạ. Thay vì như vậy anh em nên đầu tư nhá, nên đầu tư đúng hướng để làm sao có cái số vốn mình trang trải cuộc sống nhá. Tính này mình lo lẻ anh em nhé. Ok, cảm ơn uh, ờ, 15 anh em trong nhóm đang cảm ơn mình. Húp 5 tay liền. Ok. Húp được 3M rồi. 3M thì nghỉ đi em nhé. Ok, tiếng này húp tiếp. Tiếng này gãy anh em ạ, không phải húp đâu anh em ạ. Mình cứ mải đọc uh, anh em bình luận trong nhóm. Em húp 7M, 7M thì nghỉ đi em nhé. Thôi em ạ, đừng tham quá em nhé. Mà anh chơi rồi lại vào anh đánh theo anh nhá. Tiếng này tiếp tục đi lẻ anh em nhé. Hiện tại với số vốn 4M thì bây giờ mình lên được 27M anh em nhé. Đây là vị khách này là cũng hoàn cảnh cũng khó khăn anh em nhé. Cũng nợ nần rồi là bê bê tha anh em ạ. Cũng có nhờ mình để kéo hộ nhé. Thì mình kéo hộ luôn anh em ạ. Ok, chào cắt chọc nhá. Ừ. Cắt chọc hút bao nhiêu M rồi em? ừ hút được 20 m thì nghỉ đi em nhé đừng tham quá mình chơi cũng có giờ dạ, thời gian em nhé em cũng thấy đấy hoàn cảnh của em thì cũng nợ nần như vậy đấy cũng beta bê bết rồi mà hút được 20 m thì mình biết giữ tiền em nhé đừng có mù cầu mà lao vào đánh là thu hết đấy ca ạ tay này vào chắn nhá ok anh em tính này mình bắt say vị anh em ạ mình vào sắp mình vào sắp đôi chứ mình không vào tứ hiện tại số vốn 4m thì bây giờ mình đang lên được 50m anh em nhé những anh em nào đang thua tha hoặc đang nợ nần đấy giống như cát ấy thì chủ động uh, inbox vào zalo cho mình nhá thì mình sẽ cho anh em vào nhóm mình sẽ hỗ trợ ờ, cho anh em cái qua được cái giai đoạn khó khăn này nhá còn những anh em nào mới tập chơi ấy, thì chưa soi ra cầu kèo thì chủ động inbox cho mình nhé thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi còn nếu như anh em không biết chơi ấy, mà muốn có thêm thu nhập thì chủ động đi vào nhóm nhé tiếng này đánh chăn húp anh em ạ thì vào nhóm thì khi mình chơi thì mình sẽ báo lên nhóm thì anh em chơi theo mình nhé đánh theo mình nhé mình vào tay nào thì anh em vào tay đấy anh em nhé cái con bản là anh em mà chưa soi ra cầu ấy chưa biết cách chơi thì cứ theo mình thôi mình biết xoay cầu mình biết đánh thì mình vào tay nào thì anh em cứ theo mình vào tay đấy nhá đây với số vốn là 4m bây giờ mình lên hơn 50m anh em ạ tiếng này vào chăn nhá tiếng này vào chăn và mình vào mạnh sắp đôi anh em nhá sắp đôi lâu rồi chưa ra nhá lại chắn anh em ạ nhưng mà nó về tứ tử anh em ạ mình lại bắt sai vị tiếp anh em nhé mái này sóc toàn ra tứ anh em ạ. Nãy giờ mình lót tứ thì có phải ăn to được không? Tiếng này vào lẻ anh em nhé. Tiếng này vào lẻ mình vào mạnh tay tài anh em nhé. Mình xin nhắc lại là những anh em nào đang nợ nần, đang thu bê tha nhá thì chủ động kết bạn inbox và Zalo cho mình nhá thì mình sẽ cho anh em vào nhóm nhá. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em qua cái thời gian khó khăn này nhá. Để anh em có thêm thu nhập. Có thêm thu nhập nhá, lo cho cuộc sống nha anh em nhá. Mình nó luôn là nhóm hoàn toàn miễn phí, không lộc trước lộc sau nhá, anh em cứ yên tâm, kể cả vốn 1 200k. Anh em anh em ăn tiêu được cũng hết anh em ạ. Cứ chủ động mình lấy cái số vốn đấy, vốn nhỏ thì mình chơi kiểu nhỏ anh em nhé Vốn to thì mình chơi to. Còn những anh em nào mà hoàn cảnh có quá khó khăn ấy thì chủ động inbox cho mình nhé mình sẽ hỗ trợ kéo một một cho anh em nhé mình nói luôn là mình không mất phí gì đâu nhé mình chỉ hỗ trợ cho anh em thôi thì anh em nào yêu quý thì cho mình một like một đăng ký kênh là được tiếng này vào lẻ anh em nhé ok tiếng này húp lẻ nhá cắt húp được bao nhiêu rồi em 30 m hơn rồi à? thôi nghỉ đi em nhé Ờ, hút hơn 30, hơn 30m thì nghỉ đi em ạ. Thôi dừng em nhé. Dừng để lo cho cuộc sống trước em nhé. Đây, còn cái vị khách này thì mình anh đang kéo giúp cho hơn 100m anh mới nghỉ được. Cầu đang đẹp thì mình cứ theo thôi. Tính này vào chắn anh em nhé. Thế này mình vào mạnh tay sấp đôi anh em nhé. Khá là lâu chưa ra sấp đôi rồi. Ok, lâu lắm rồi mới được hút ừ, ừ, sấp đôi anh em ạ. Số vốn của mình đã lên được 87M rồi anh em nhé. Chắc chỉ mình theo một vài tay nữa mình cũng nghỉ anh em ạ. Hiện tại từ 4M mình đã lên được gần 90M rồi anh em nhé. Khả năng là mình cũng cố lên 100M rồi mình cũng dừng anh em nhé. Tiếng này mình vào lẻ mạnh tay này tiếng này mình vào lẻ mạnh tay anh em nhé và con lót thêm ba đỏ anh em nhé nốt tay là anh em trong nhóm cũng dừng nhá anh em nhé thôi tối nay là thắng vậy thôi nhé còn những anh em nào mà vẫn còn đang nợ số lượng số tiền lớn ấy, thì ngày mai nhé ngày mai khi nào mình chơi thì anh em đánh theo mình nhé còn những anh em nào mà đủ tiền để trang trải cuộc sống thì dừng nhé không chơi nữa nhé ok tiếng này là số vốn mình lên 126m rồi anh em nhé 126M rồi anh em ạ thì khả năng là mình dừng video tại đây anh em nhé chúc anh em là một buổi tối vui vẻ những anh em nào thua tha thì chủ động inbox cho mình nhé số zalo ấy mình có để trên màn hình thì chủ động nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ hỗ trợ cho anh em vào nhóm nhé